Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Nguyên Tử Lực, phường 8, diện tích 1.800m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây, đường ô tô, cách công ty H Farm 850m, cách Hồ Xuân Hương khoảng 2km, cách chợ Đà Lạt 3km, khu dân cư đông đúc, giá 16 triệu một mét vuông. Nhà Ngô Quyền, phường 6, diện tích 57 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô, kết cấu, một trệt một gác, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, cách chợ Ngô Quyền 50 m, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, tiện ích xung quanh đầy đủ, giá 7 tỷ đồng. Hai căn nhà Vạn Kiếp, phường 8, diện tích 60 m2, sổ chung nông nghiệp, mua bán vi bằng, hướng Bắc, đường ô tô 4 m, cách đường lớn 100 m, kết cấu, một trệt, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, kế bên trường đại học Diosin, cách chợ Đà Lạt 3 km, đối diện sân vận động tỉnh, giá 2,65 tỷ đồng mỗi căn. Nhà hai mặt tiền Hai Bà Trưng, phường 6, diện tích 40 m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường 3 m, kết cấu một trệt hai lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, thiết kế hiện đại, cách đường Hai Bà Trưng 30 m, khu dân cư đông đúc, thoáng mát, giá 5,7 tỷ đồng.